kỹ thuật toàn trường chiến đấu để vượt qua hàng rào mũi chân, nổ súng tiêu diệt các đối tượng, đồng thời cảnh giới các tổ mũi vận động thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ. tiếp theo kính mời các đồng chí quan sát chiến sĩ cảnh sát cơ động vận động khắc phục vật cản vượt qua hàng rào thép gai, hàng rào mái nhà, đây được giả định là hệ thống vật cản phức tạp, có kết cấu chắc chắn với hệ thống thép gai sắc nhọn phía trên. Để có thể vượt qua, ngoài sự khéo léo của đôi chân, người chiến sĩ phải có bản lĩnh vững vàng, dũng cảm, sẵn sàng vượt qua những khó khăn để tiếp cận mục tiêu. thưa các đồng chí, câu đồng mông thường dùng để bắc qua sông, qua suối, quá trình vận động phải nhẹ nhàng, chắc chắn, không đảm bảo. Khi phát hiện mục tiêu yêu cầu phải hạ gục đối tượng một cách nhanh chóng và chính xác. Các đồng chí đang quan sát đội hình vận động qua cầu đồng mộc quan sát tiêu diệt các mục tiêu cảnh giới của đối tượng. những động tác kỹ thuật vận động đã được huấn luyện kỹ lưỡng khi vận dụng vào trong thực tế chiến đấu chúng ta có thể vận dụng bắn ở nhiều tư thế mà vẫn đạt hiệu quả cao như động Tiếp theo xin kính mời các đồng chí quan sát cán bộ chiến sĩ lợi dụng các vật che đỡ trái quất Headshot. chiến thắng đá bóng an toàn là một yếu tố rất quan trọng. Các đồng chí được quan sát đội hình vận dụng kỹ thuật vượt tường 1 mét. Trong quá trình vượt, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải thuần thục động tác, không gây ra tiếng động làm lúc hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để hoàn thành Cán bộ chiến sĩ phải có nền tảng thể lực tốt, ý chí kiên cường, gan dạ không ngại khó khăn gian khổ, có khả năng thao tác sử dụng thành toàn các loại vũ khí trang bị ở mọi điều kiện hoàn cảnh, vận dụng bắn ở nhiều tư thế, tiêu diệt các đối tượng khác nhau như nằm lửa bắn ngược. Trong quá trình vận động đều phải tập trung cao độ ý thức định tình và phải rèn luyện cho bản thân các kỹ thuật ngã một cách thuần thục, nhẹ nhàng để vượt qua mọi vật cản như vòng lửa, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ cũng như có khả năng bắn súng chính xác trong mọi tư thế. đội hình vũ trang nhanh chóng khắc phục và vượt qua hệ thống vận cản liên hoàn được bố trí dày đặc vận động đến vị trí tạm dừng triển khai thành tác chiến theo phương án với tình huống được giả định như sau vào hồi 9 giờ ngày N, qua công tác nghiệp vụ và trinh sát ngoại biên báo về biết được có 3 đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy mang theo vũ khí nóng, mìn tự chế. Sau khi tổ chức vượt biên không thành, chúng đã cố thủ tại khu vực bản A. Các đối tượng rất manh động, kiên quyết chống trả lại lực lượng chức năng của ta xét thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Công an quyết định xác lập chuyên án MT22, chỉ đạo lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và các lực lượng chức năng trên địa bàn xây dựng phương án đánh bắt các đối tượng, nhận nhiệm vụ của lãnh đạo cấp trên đơn vị nhanh chóng biên chế tổ chức xây dựng lực lượng phương án tập kích đánh bắt đối tượng sau khi trinh sát thực địa xây dựng phương án và được cấp trên phê duyệt lực lượng tập kích triển khai cụ thể như sau tổ bao vây đón lõng quân số 20 đồng chí trang bị vũ khí theo biên chế triển khai đội hình theo hai hướng tây bắc và đông nam có nhiệm vụ bao vây vòng ngoài đón lõng đánh bắt đối tượng khi đối tượng bỏ chạy sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi có lệnh Tổ gây mánh bí mật là tổ tấn công trên hướng chủ yếu quân số 18 đồng chí trang bị theo biên chế từ vị trí tạm dừng lợi dụng địa hình địa vật bí mật vận động tiếp cận hướng đông bắc mục tiêu có nhiệm vụ sử dụng võ thuật kỹ chiến thuật công cụ hỗ trợ đánh bắt các đối tượng tổ tấn công trên hướng thứ yếu quân số 20 đồng chí trang bị theo biên chế từ vị trí tạm dừng lợi dụng địa hình địa vật bí mật vận động tiếp cận hướng bắc của mục tiêu có nhiệm vụ cảnh giới kiểm trợ phối hợp với bộ phận chủ yếu hình thành thế bao vây gọng kìm đánh bắt toàn bộ các đối tượng tổ nghi binh thu hút quân số ba đồng chí bí mật lợi dụng địa hình địa vật vận động tiếp cận phía sau căn nhà với nhiệm vụ sử dụng bình để nghi binh thu hút sự chú ý của đối tượng để các tổ áp sát mục tiêu tổ quan sát bắn tỉa quân số hai đồng chí trang bị súng bắn tỉa máy đồ đạn được bố trí tại các điểm cao có lợi có nhiệm vụ quan sát mọi di biến động của các đối tượng sẵn sàng nổ súng tiêu diệt đối tượng khi có lệnh khi các tổ vũ chiến đấu đã áp sát mục tiêu báo cáo về chỉ huy đầu chỉ huy tác chiến ra lệnh tấn công đánh bắt các đối tượng hệ thống ngoài nổ chống tháo gỡ rất phức tạp, phải tiến hành gây phá nổ, báo cáo xin ý kiến chỉ huy. Được lệnh của chỉ huy, lực lượng đánh bắt rút ra khỏi hiện trường, đồng thời dẫn giải các đối tượng bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý. Kính thưa các đồng chí, ngay sau khi lực lượng đánh bắt rút ra khỏi hiện trường, đồng chí chỉ huy tác chiến ra lệnh cho lực lượng xử lý bom mìn triển khai phương án. Trong chiến đấu, lực lượng xử lý bom mìn có nhiệm vụ rất quan trọng. Không những là lực lượng nghi binh thu hút các đối tượng mà còn có nhiệm vụ xử lý hoặc gây phá nổ bom mìn mà các đối tượng cài lại. Tiếp theo xin kính mời các đồng chí theo dõi các chiến sĩ sử dụng kỹ thuật gói buộc chắp ghép lượng nổ để phá hủy các mục tiêu. các đồng chí cảnh sát à, cho nhân dân lùi lại đi dạ dạ bên nữa lùi bên nữa thôi nhân dân à, nhân dân lùi lại phía sau nhịp đầu chiến đấu chặt chẽ giữa các lực lượng, đặc biệt với tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm, có thể phải hy sinh cả tính mạng. Những chiến sĩ cảnh sát cơ động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kính thưa các đồng chí, chương trình biểu diễn võ thuật kỹ chiến thuật quân sự đến đây kết thúc. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.